rẽ lo nghĩ bay ờ. mình gấp gỡ khi thanh bình trở lại dù xa cách đầu non ai cuối bài tôi dám gian trời cho quê ngoài bình yên rồi Yeah tôi à, tôi nói chung là tôi giống như hai khoai đủ thứ cổ tình nhưng mà <laughs> <laughs> tới vui rồi mấy cháu nha ơi hai ngày làm biết giờ tưởng giống như BD BD không phải là giống BD nhưng mà thật vậy thật tới vậy tôi là giống BD nhưng à. mà mình có BD không dạ không có